Thor Academy, Học viện Thể hình đào tạo streamer làm giàu toàn diện. Học viện Thor được Duy Nguyễn sáng lập và huy động tiềm lực công ty BBT nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành stream với phương châm chuyên môn, danh dự và trách nhiệm, cùng tham vọng nâng tầm streamer Việt Nam, hội nhập và khai thác triệt để các ngành dịch vụ liên quan đến stream. Có được ý tưởng từ rất sớm, Thor Academy với tiền thân là Thor School bằng những video online nhưng thiếu thực hành thì bây giờ với độ chín mùi của thị trường kết hợp với sự trưởng thành của công ty BBT khi tứ trụ khép kín, Duy Nguyễn cũng là người đứng đầu công ty BBT tung ra một hướng đi bất ngờ đó là đào tạo. Thì sau khi building này hoàn thành thì chúng ta có thể lập tức chiêu sinh Vậy, học viện Tho có những gì đặc biệt hơn so với những lớp đào tạo PT, nhan nhãn tuyển sinh và chạy quảng cáo trên Facebook với mức giá 10 đến 15 triệu đồng cho một khóa học Câu trả lời sẽ là ở cái tầm, BBT không bao giờ tham gia vào những chiếc bánh chứa nhiều phân khúc và sự chung đụng. Di Nguyễn luôn thành công trên những lối đi riêng khác biệt rất xa phần còn lại. Thor Academy không chỉ đào tạo về kiến thức, chúng tôi còn trang bị cho bạn về kỹ năng sử dụng kiến thức trong bài toán kiếm tiền thực tế. Điều này có nghĩa nếu bạn học tốt thì chắc chắn sẽ được nhận làm việc tại BBT. Dễ thấy nhất, BBT hiện đã là công ty đầu ngành chuyên và supplement khép kín ở Việt Nam nên chắc chắn BBT sẽ đào tạo trên góc nhìn của nhà tuyển dụng thực tế nhất để giúp học viên hòa nhập vào công việc nhanh chóng nhất, không phải trải qua những khóa học viễn vong và không kiếm ra tiền, không tạo được tên tuổi trong ngành như những khóa học đại trà khác, dạy một đường và bạn phải tự đi tìm việc làm. Nếu BBT và ông chủ Duy Nguyễn khó tính chấp nhận bạn thì bạn nghĩ rằng ở những trung tâm chuyên khác có từ chối bạn hay không? Họ đang ở phân khúc nào so với BBT và Thor? Thậm chí, bạn còn có thể tự mở một phòng gym của riêng mình và kế thừa hệ sinh thái do Thor để lại cho bạn. Thứ hai, Thor có hệ thống trung tâm gym với những máy USA cao cấp. Sẽ là môi trường tuyệt vời cho bạn thực hành với những khách hàng thật của BBT. Bạn sẽ được dạy thật, lấy feedback và kết quả thật để làm đẹp CV của bạn. Được học những kiến thức hữu ích từ ngành công nghiệp chế tạo máy thể hình, phân loại, tính năng và công dụng. Những thứ mà những trung tâm khác ao ước không hề có được. Tóm lại, phần thực hành và phần thực tiễn là một yếu tố ngạo nghệ của Thor Academy. Thứ ba, văn hóa BBT là supplement. Không nơi nào có được sự thực tiễn ngành súp bằng chúng tôi để truyền đạt cho bạn và súp chiếm khoảng 20% thời lượng đào tạo, cả lý thuyết lẫn sự trải nghiệm các dòng súp từ căn bản đến nâng cao. Bạn sẽ trở thành một chuyên gia về supplement sau khóa học tại Thor Academy. Nếu hoàn thành các khóa học này, các bạn dư sức đủ điều kiện làm đại lý cấp 1 hoặc cấp 2 của BBT, công tác viên online cho hệ thống đại lý. Nói tóm lại, bạn dư sức kiếm tiền từ sub. Cuối cùng là chương trình 90 ngày thay đổi bản thân, cả nhận thức trình độ lẫn body. 90 ngày sống hết mình với stream, tập luyện, thực hành đồng đội cùng với sự đồng hành của Duy Nguyễn xen kẽ với những tiết học lý thuyết căn bản sẽ giúp bạn lột xác thành một người khác, một chiến binh streamer đích thực trong truyền thuyết mạnh mẽ, can trường và đầy chuyên nghiệp phục vụ khách hàng để kiếm về nguồn thu nhập khủng xứng đáng với body và những cố gắng trong khóa học mang lại. Các bạn sẽ hỏi chúng tôi rằng sao không thấy đề cập đến những lớp học như kiến thức tập luyện căn bản, nâng cao, hít thở, căng cơ, kickboxing. Đó là những phần căn bản chẳng có gì để giới thiệu làm chi. Chúng tôi sẽ có 41 buổi học 82 giờ dưới sự đứng lớp của những giáo viên hợp tác với trung tâm và được học tại Tho quận 9, quận 12 và quận 7 theo từng khóa cụ thể. Sơ đồ khóa học tại Tho Academy Học phần 1 Kiến thức căn bản Học căn bản lý thuyết lẫn thực hành về các bộ môn liên quan đến kiếm tiền trong gym. Trong học phần này, các bạn sẽ được học kỹ năng tiếp cận khách hàng để ra gói PT. Ngoài ra, ở đây các bạn sẽ được trang bị các kiến thức căn bản để trở thành một PT chuyên nghiệp. Học phần 2 Kiến thức nâng cao Lớp nâng cao này do đích thân Duy Nguyễn giảng dạy và theo sát bao gồm kiến thức dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung căn bản và nâng cao, kỹ năng tư vấn chốt sale supplement, kỹ năng thiết kế thực đơn và giáo án cho khách hàng, kỹ năng đọc hiểu và phân tích InBody 770 cao cấp. Học phần 3, 90 ngày thay đổi bản thân. Bạn sẽ cùng Duy Nguyễn tập luyện, lên giáo án và thực đơn cho bản thân, trải nghiệm súp để thay đổi tốt nhất ngoại hình và trình độ của bạn sau 90 ngày được lưu trữ bằng hình ảnh và video để làm đẹp hồ sơ CV của bạn. Với 90 ngày, bạn sẽ thay đổi hình thể. Bạn sẽ là người trực tiếp tập luyện và trải nghiệm body của chính mình tại Thor Academy, cùng với kiến thức dinh dưỡng và tập luyện tại Học viện THOL. Kiến thức Với các kiến thức được học ở hai phần trước, thì đây là lúc học viên được hoàn thiện tại học phần này. Sau khi hoàn thành học phần 3 thì bạn sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức lẫn trải nghiệm thực tế để sẵn sàng cho các học phần thực hành với khách hàng. Đặc biệt ở học phần này, học viên sẽ được tập luyện và cùng thực tập với Duy Nguyễn, CEO BBT. Học viên của Thor Academy sẽ được bộ phận marketing, ghi hình và truyền thông trên các kênh truyền thông chính thức của công ty BBT. Học phần 4, thực hành. Học phần này, các học viên sẽ được trực tiếp đảm nhận các vị trí PT San, phục vụ căn bản khách hàng, PT F1, F2 phục vụ chú đáo khách hàng để có thể tiến hành đàm phán gói PT. Đứng lớp Functional, Tabata Ra được một gói PT thật, kiếm tiền thật và nhận feedback khách hàng. Bạn sẽ làm được gì khi hoàn thành khóa đào tạo tại Thor Academy? Bạn có thể làm được mọi vị trí trong phòng gym, sell membership, PT hay leader. Bạn cũng có thể mở cơ sở kinh doanh supplement hoặc mở một phòng gym riêng cho mình. Và đặc biệt, bạn có thể làm luôn cho Thor hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn, bao gồm cả PT tự do hoặc coach online. Điều kiện tham gia khóa đào tạo Bạn cần có bằng tốt nghiệp tối thiểu là trung học cơ sở, có thời gian tập gym và có ngoại hình tương đối. Có thể chi trả được tài chính để đóng phí đào tạo. Hãy suy nghĩ thật kỹ về cơ hội nghề nghiệp và phát triển, sau đó cầm tiền đến BBT Bình Tân để chúng tôi tư vấn thêm. Sau khi xác nhận bạn có khả năng thành công với ngành thì chào mừng bạn đến với học viện của chúng tôi trong trường hợp nhận thấy bạn không có triển vọng, chúng tôi sẽ khuyên bạn có một định hướng phát triển phù hợp với bản thân mình. Bạn có thể liên hệ qua hotline 1900 2050 để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch trao đổi tại BBT Bình Tân. Kinh phí đào tạo tại Thor Academy là bao nhiêu? Ngoài kinh phí đào tạo khóa học, các bạn cần chú ý đến hai khoản kinh phí sau. Kinh phí đi lại ăn ở trong suốt 90 ngày diễn ra khóa học. Kinh phí mua súp và trải nghiệm thực hiện 90 ngày thay đổi bản thân. BBT sẽ bán cho bạn theo mức đại lý cấp 2. Mọi chi tiết bạn có thể liên hệ 1900 2050. Thor Academy nâng tầm streamer Việt Nam.